à, chào các bác nhá shop tân ánh chào thả anh em hôm nay này giới thiệu với các bác một cái loại siêu chép nhá siêu chép chuyên cho các bác đánh chim sẻ thì hôm trước tôi có giới thiệu với các bác là cái loa chép này này loa chép thành anh bằng giấy này chuyên dành cho các bác đánh chim sẻ ấy. thì hôm trước tôi chỉ giới thiệu với các bác là các bác độ các bác chế các bác câu một cái loa chép này không thôi thì qua cái quá trình thực tế sử dụng anh em dùng mà anh em có góp ý thêm ấy thì nếu mà mình câu một cái loa chắc này không ấy thì là hiệu quả nó vẫn chưa cao và âm thanh nó chưa được hay lắm và nó chưa khai thác hết được cái công suất của nó thì cho qua quá trình nghiên cứu ấy thì là anh em thực tế chơi nữa thì cái chắc này mà các bác kết hợp với một cái con ờ, cái này này tôi nói rõ để các bác nắm được nhé cái này ấy, thì mình gọi nó là cái chiếc thạch anh màng giấy tại vì bản chất trong này ấy, nó là có cái màng giấy đây à, tôi tháo ra các bác luôn nhá cái loại này là gọi là thành anh bằng giấy này nó có một số loại ờ, các bác gọi là hay gọi là cái chiếc mắt trâu thì chẳng qua nó giống hình mắt trâu thì gọi là mắt trâu thôi cái loại này là loại có ba ốc giữ này bản chất ở trong ấy thì nó vẫn là thành anh bằng giấy còn cái chiếc mắt trâu mà nó không có ba không có ba ốc giữ này mà hai tay bắt vít ấy hai tay có lỗ để bắt lỗ ờ, để bắt vít ấy thì cái chiếc đấy là thực tế anh em dùng thì không được ưng ý lắm thì âm thanh nó không tốt bằng cái này cái loại đấy nó cũng có phễu nhưng cái phễu của nó là phễu rời sánh ra được nhá đây còn cái hàng này ấy, là hàng phễu liền, đây các bác xem này bản chất trong này nó là cái thạch anh bằng giấy nhá các bác nhá à, năm ngoái ấy, thì cái thạch anh này là thạch anh nó phễu rời nhưng mà năm nay người ta lại làm liền lại thì các bác uh, khi mà các bác dùng ở phía ngoài thì các bác phải để nguyên như này nhé còn các bác mà nắp chế độ nắp vào trong loa thì các bác sẽ cắt như này nhé các bác cắt như này này các bác căn này nếu còn ngắn như này ngắn như này thì các bác sẽ bỏ trong loa này luôn và hôm nay tôi giới thiệu với các bác là cái bộ loa mà phù hợp nhất ổn định nhất đủ công suất để kéo được cái à, con thạch anh này thạch anh bằng giấy này là cái loa gọi là loa VKE nhé các bác nhé VKE mẫu 2018 với cái mẫu này là mẫu có chức năng bắt à, nguồn trên này điều khiển này các bác này mẫu 2018 nhé đây và để đạt được hết công suất của cái con chiếc thạch anh bằng giấy này ấy, thì các bác cần phải hàn thêm hàn thêm một cái con chiếc uh, thạch anh dây đồng con này gọi là con thạch anh dây đồng hay là anh anh em còn gọi nó là con siêu chét nhé con siêu chét thì để anh em lợi dụng cái cuộn dây đồng ở đây này lợi dụng con dây đồng này kích thêm cho cái chiếc này lên nữa để cái chiếc này đạt được âm thanh to hơn uh, trong hơn giòn hơn không bị rè nhé không bị ồn tiếng nhé đây để cho các bác nghe thử Ờ, đây nhá giới thiệu với các bác và cho các bác nghe thử âm thanh của nó nhé đây như con này ấy, là tôi đã độ sẵn như này rồi thế còn về cách độ ấy, thì nó đơn giản thôi đây các bác nhìn này nó dễ thôi tôi sẽ có cái clip uh, cụ thể để hướng dẫn cho các bác cái cách hàn cách đấu vào chân nào vào chân nào tôi sẽ làm cái clip cụ thể sau nhưng mà các bạn như này nhá hàn thẳng vào cái rác cắm này các bác cắm vào cái bản mạch này này đây là cái bản mạch của cái loa 2018 các bác nhé các bác lưu ý kỹ khi các bác độ loa ấy, các bác phải chọn cái loa nào mà có con IC to con IC này này con IC nguồn to này con IC công suất đấy con IC lớn này ấy, thì nó mới đủ công suất để kéo cái chắc này nhá với cái con IC này thì nó phải để, nó kéo được ba cái chắc như này luôn nhưng bây giờ tôi thử một cái thôi nó cắm vào đây Anh đấy phải nhớ vào anh đấy phải nhớ thằng thử nhá với là này thì sẽ cho ra cái tiếng sẽ à, chuẩn nhất các bác nhé loa này là loa có cả chức năng tắt nguồn trên tay điều khiển các bác nhé tôi sẽ lấy sang tiếng xẻ ra đây là công suất tôi mở hết cỡ luôn rồi các bạn nghe nhé Đó. Đấy, các bạn quan sát kỹ nhé khi mình làm như này ấy, thì là âm thanh tiếng sẻ nó là chuẩn nhất và công suất nó là lớn nhất à, đây là các bác mà thợ đánh chuyên nghiệp ấy mà một số đơn vị khác có hướng dẫn cho các bác ấy, có thể là câu ba cái này ba cái con xét như này ấy, thì cái loa loa loa 2018 này, này là đủ sức để kéo cho ba con xét như này thì cái này là tôi hàn sẵn như này các bác có nhu cầu mua thì ờ, các bác mua như này về các bác mà để ở phía ngoài cần ấy thì các bác nếu một con này hoặc là các lấy, các bác lấy ba con các bác lấy ba con các bác buộc với ba hướng của cần thì tùy các bác nhé thế còn cái phễu này này các bác muốn xử lý cắt ngắn hay dài như nào là tùy các bác ờ, à, về cách đấu tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cụ thể sau thế còn các bác mà mua loa mua loa VKPA này 2018 này có nhu cầu độ cái chiếc xẻ vào trong luôn thì là tôi sẽ độ luôn cho các bác là tôi sẽ hàn như này đây này cụ thể một cái tôi đã độ rồi đây cho các bác xem à tôi sẽ bóc cái loa bát ra cái loa bát ở trong này này tôi sẽ bóc ra nhé bóc ra và trong này sẽ là thay thế bằng một cái con thạch anh đây đây các bác nhìn này Đó. một con thạch anh dây đồng và một con thạch anh bằng giấy để con thạch anh bằng giấy, à, dây đồng này nó kích lên cho con thạch anh bằng giấy đạt được cái công suất tốt nhất thì tôi đã hàn sẵn được các bác à, dán băng dính băng keo kỹ càng không lo chập cháy và lắp cho các bác sẵn luôn dán cho các bác teo bảo hành cái loa luôn thì các bác mua sản phẩm như này các bác vẫn được bảo hành theo cái tiêu chuẩn bình thường thế còn các bác về các bác làm thủng tem bảo hành các bác tự lắp tự chế thì là tôi sẽ không bảo hành nữa nhé thế còn các bác mua loa độ từ đầu tiên thì đây các bác đây là tôi sẽ lắp cho các bác luôn như này nhé à, tôi lắp cho các bác luôn đấy à, loa bác sẽ bỏ ra ngoài và sẽ gửi trả cho các bác luôn để cho các bác ờ, sau này mà không đánh xẻ nữa quay sang đánh cuốc đánh bịp thì các bác lắp ờ, loại lá bát các bác dùng nhá đây hoàn toàn ờ, thả vào trong loa luôn rất là gọn gàng không có vương víu gì hết nhá đây. Tôi sẽ bắt vít lại và cho các bác nghe thử âm thanh của cái loa hoàn chỉnh như này thì đây các bác nào mà có nhu cầu mua loa mà muốn độ luôn thì tôi sẽ độ luôn cho các bác nhé thế còn à, vừa làm vừa nói cho các bác à, cái giá công khai của cái bộ check này nhé để các bác à, tìm hiểu kỹ trước khi mua hàng nhé giá của cái bộ check này thì bây giờ các bác cái check này không này cái check này không ấy các bác mua check này không ấy là 120.000 nhá 120.000 ở bên tôi sẽ bao phí ship cho các bác nhá 120.000 à, cái con thành anh này, này con thành anh dây đồng này, này nhé, nó là 15.000 thì các bác lấy thêm nữa là 15 nghìn chứ còn các bác có nhu cầu mà nhờ tôi hàn luôn cho các bác hoàn chỉnh luôn thành một cái bộ ờ, như là tôi ờ, lắp vào trong mai như này các bác mua check ấy mua check khánh anh với check ờ, bằng giấy với dây đồng ấy mà các bác có nhu cầu hàn luôn thì tôi sẽ hàn luôn các bác như này hàn xong dán bằng dính bằng keo cho các bác thì hai cái dây này về các bác hàn vào cái bản mạch của loa một đây là các bác nối vào cái rác cắm để các bác cắm vào đây còn hai nữa là các bác lật mà mạch nó ở dưới nó có hai cái chân đấy là các bác hàn nó vào là các bác sẽ dùng được luôn thì cái con này là 15 nghìn thì các bác có nhu cầu hàn luôn thì tôi sẽ hàn luôn lên các giúp cho các bác và lấy thêm 15 nghìn nữa là 30 nghìn thì cộng thêm cái chác này trăm hai thì cái bộ chép như này nhé cái này tôi gọi là bộ siêu chép này các bác lưu ý này cái này gọi là bộ siêu chép để đánh sẻ thì sẽ là một trăm rưỡi khi các bác mua thì các bác nói rõ là có nhu cầu cắt cái phễu đi hay không à, có nhu cầu cắt phễu thì tôi sẽ cắt ra các bác nhé à, thường thường để nắp vào trong cái loa 898 mà vkb này thì các bác sẽ cắt ờ, như thế này là hợp lý nhất nhé cắt như này là hợp lý nhất này các bác nhìn đây này nó có cái gân này này đây có gân này làm dấu này là các bác cắt như thế cắt vừa hết cái gân này luôn vừa hết cái gân dưới này thì được một cái xét ờ, như này để các bác lắp vào trong loa là phù hợp nhất nhé đấy. đấy là giá nó là một trăm rưỡi một bộ chiếc một bộ siêu chiếc nói là bộ siêu xét đã bao gồm cả phần độ thêm cuộn dây nữa nhá cái còn siêu độ cuộn dây thì nó là 120 giá thì đã bao ship rồi độ cuộn dây vào thì là trăm rưỡi nhé các bác nhé giá vào ship đi toàn quốc thế còn các bác mà mua loa có nhu cầu độ luôn ấy thì là tôi sẽ tính thêm tiền cho cái bộ loa này lên thì bây giờ tôi sẽ lấy thẻ bên này sang nha lấy thẻ bên này sang Rồi. bây giờ các bác đây tôi nói lại về cái giá để cho các bác nắm được nhá giá một bộ siêu chét các bác mua lẻ như thế này giá hoàn chỉnh như này là một trăm rưỡi thế nhưng mà các bác khi các bác mua loa ấy thì tiền loa là tính riêng à, các bác có nhu cầu độ thì tôi sẽ hàn sẵn luôn và độ vào trong này cho các bác luôn lắp vào trong này các bác luôn thì các bác mua loa vậy sẽ được ưu tiên hơn sẽ tính là các giá cho các bác là 100 nghìn nhá 100 nghìn bộ siêu chắc này khi lắp vào loa thì đây là một cái bộ ờ, loa hoàn chỉnh này là đã độ siêu chắc cho các bác rồi này thì cái bát loa này cái bát loa lấy ra ấy, thì sẽ thả ở đây luôn thả đơn cho các bác để gửi trả cho các bác nhé khi các bác không nhu cầu đấy xẻ các bác đánh uh, cuốc đánh bịp thì các bác thay thế cái bát loa vào nhé đây. thì giá bộ loa này là sẽ được cộng thêm 100 nghìn cái tiền độ nhé thế còn cái loa VKE này thì là uh, cộng thêm 100 nghìn tiền loa uh, tiền độ này nữa nhé các bác nhé các bác nào có nhu cầu đấy thẻ nhớ thì sẽ thêm 100 nghìn thẻ nhớ 4 ghi còn các phai tiếng thì nhà tôi có mấy cái phai tiếng cơ bản này chủ yếu là tặng các bác không có bán gì nhá phai anh em đánh vân ngạ cũng gọi là chơi được thôi chứ không phải là phai xuất sắc lắm thì giờ hôm nay là giới thiệu với các bác là cái ờ, con ờ, siêu chép các bác lưu ý kỹ này con siêu chép là có hàn thêm mấy con ờ, cuộn dây đồng này vào để kích lên cho âm thanh nó hay hơn thế một con chép này không thì âm thanh nó chưa được hay lắm nhé các bác nhé rồi xin cảm ơn các bác các bác nhu cầu mua hàng thì uh, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại uh, số điện thoại của shop nhé rồi xin à, cảm ơn các bác nhé